Nhưng trong khi đấy ở trong diễn đàn cầu kín ngày hôm nay đã được tôi bắt cho con 04 và 44 phải không anh em? Thì rực rỡ tưng bừng với 04 được nổ về cho chúng ta hai nháy và 44 nổ về cho chúng ta hai nháy anh em nhé. Thì chắc chắn ngày hôm nay những người đã được tôi bắt cho hôm nay thì đang đi lấy tiền của chủ lô chủ đề rồi anh em ạ. Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn, muốn về bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy liên hệ vào Zalo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 rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Tương tự như vậy thì ngày 15 tháng 1 8 gấp cho 9 ngày sau sẽ nổ về con 8998 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo 8998 để anh em tham khảo bia hơi trả đá anh em ạ. Cầu kèo là có thật 100% phải không anh em? Và dàn đề ngày mai tôi sẽ chốt cho anh em con